Oh, xin chào mọi người Thư đã trở lại rồi Bữa nay chúng ta sẽ làm mà Nước chanh dây Uống đúng không? Nước chanh dây rồi chanh tươi Rồi cà chua Nhưng mà chúng ta sẽ làm món gì đó sao Hãy tính sau nha Bắt đầu chúng ta sẽ mở tủ Rồi Thư sẽ mở tủ ngay cả nhà Xin sẽ lấy một bịch cà chua rồi Một bịch cà chua Bịch chanh dây ra dạ, một bịch chanh tươi đúng không wow ba bịch rất là ếch rồi rất là tuyệt dạ. quá tuyệt rồi tôi sẽ mở ba bọc ra nha ừ. được cái nhà thân yêu tôi sẽ dạ. mở ba bọc ra nha đúng rồi bọc cà chua đúng không ạ à, bọc cà chua ờ, chua quả rất là ngọt ha tiếp đó là bọc chanh tươi đúng không cam quả chanh tươi coi ôi từ ngon ôi wow rồi rồi bỏ vô thêm một chanh dây hả đúng rồi một một cướp rồi ừ. chanh dây chanh dây các bạn có ăn dây gì ha ôi hấp dẫn quá đi mọi người ơi một chanh dây nha wow ừ, dây này nó bây giờ cuối cùng ta làm món gì nè nó cầm trái cà chua rồi con ngon không oh. rất là ngon nha ừ, chua rất là ngon ha ừ. bóng mẩy ha đẹp ừ, đẹp lắm rồi. rất là đẹp và chúng ta sẽ làm món gì chanh dây đúng không chanh dây. rồi chúng ta sẽ làm món chanh dây rồi bạn thư sẽ đi kiếm à, à, đi lấy đồ lấy à, cà đúng chưa bạn thư sẽ đi lấy cà nha cả nhà uhm. hấp dẫn quá đã bảo rất là đẹp đúng rồi ô oh, thơ sẽ cắt lên cả nhà rất là ngon wow ừ. rồi tiếp tục cái nữa nha ừ. cái này cái này cái này đây đây đây đây ừ. nó rất là cứng nha ồ oh, dạ giờ bạn bạn Minh Thư đã cắt xong rồi nghe mọi người rất là ngon rồi bọn Minh Thư sẽ mơ sẽ mơ ai móc phần à, của cơm của chanh dây, chanh dây bỏ vô đúng rồi ừ. hãy vô đây nè đúng rồi chúng sẽ móc vô bỏ vô hết cuông nghiêng xuống đúng rồi chảy nước thì chảy nước xuống ừ. cho hết luôn rồi bỏ vô trong bọc lại rồi được rồi cái khác thôi từng một từng một vậy đó ừ, rất là ngon chim dây ăn rất là bổ nha à. à, thanh nhiệt giải mặt nguyên xuống thanh nhiệt giải độc rất là hợp cho mọi lứa tuổi ai uống đá được thì cho ít đá vô ừ. vì bỏ ít đường đó rất là ngon rất là hợp ừ. còn ai à, uống sữa thì được bỏ thêm sữa vô ừ. còn không thì uống đó chứ bụng yếu thì bỏ nhầm sữa vô uống nó sẽ không tốt cho cho cho sức khỏe đúng không nè ừ. ừ. rất là giỏi lắm nha các bạn đảm đang làm mọi việc rất là ok ừ. rất là ngon bỏ ít đường vô nữa là ok đó nghiêng xuống ấp xuống là ok cái bạn thư sẽ lấy hũ đường vô rồi nha các bạn có đường đàng hoàng nhưng mà nó hơi ít đó. nhưng bạn thư à, phải lấy thêm tăng cường thêm đường đó, bạn thư sẽ đo, sẽ đổ bao đường vô trước nha rất ừ. là ngon cả nhà ơi thì cha ừ. ít ít thôi rồi đổ hết vô một lúc luôn đây bạn chút có xuống chút xuống luôn hết luôn rồi, ừ, rồi thổi nhẹ nhẹ nhẹ cho nó ra hết rất là hấp dẫn quá nha ừ. rồi ngửa lên rồi bạn thư sẽ cho hết cả nước nó vô nha rồi bạn thư sẽ đổ hết cái nước vô oh, rất là tuyệt đúng rồi bạn thư sẽ quậy nhẹ lên oh, thư sẽ quậy nhẹ lên rất là ngon nhìn quá là hấp dẫn luôn đúng rồi nó đã thơm nghe mùi thơm ngào ngạt rồi đúng không ừ. nó đã... ừ. chút nữa mình sẽ cho đài nước ừ. rồi hình như có vẻ là ít nước hết cả mọi người ơi rồi ừ. Minh Thư sẽ cho thêm một ít nước nữa wow rất là ngon đó đổ hết luôn vô rồi Minh Thư sẽ quậy lên nữa đó nha lên lần nữa ừ. cho đều giờ cũng ờ, hấp dẫn lắm chúng ta là không thể thiếu với ờ, với cả nhà chúng ta được vì trong mùa hè nắng nồi bên thư đang thấm khu vực nào bình dương đúng không bình dương bình dương nên mùa hè đâu trong khí hậu vùng này miền nam rất là nóng nhiều mưa rất là ít nên là người nóng nực về uống này cho giải nhiệt vô cũng cảm ơn những thứ trên dây những cà chua hoặc là những trái chanh tươi của bà của bà con miền Trung hoặc là miền Bắc ừ, đồng bào Tây Nguyên ủng hộ cho dùng dịch của Bình Dương nói ờ, chung và nhà Minh Thư nói riêng nha nếu cả nhà yêu thương Minh Thư thì cho xin một like và một lượt đăng ký nha à, sẽ nhận được những video mới nhất video mới nhất hàng ngày clip mới nhất hàng ngày nấu ăn ẩm thực ca nhạc con vân sẽ không mất phí đồng nào nha các bạn không có gì ừ. không không mất phí à, các bạn à, à cảm ơn chúng mình dưới và yêu cầu Minh Thư sẽ làm những món ăn clip mới nhất và dạ, để cho mọi người nha Đúng rồi. Dạ, rất cảm ơn cả nhà rất nhiều cảm ơn đại gia đình và các thầy các cô các bạn đã tham gia nha chờ chờ chờ, chờ chờ hãy thưởng thức trên dây Thư làm đây ừ. các bạn ăn đây nha Ấn dạ. đường lên đi đó mình thư cho thêm một đường những đường nữa có vẻ nó hơi lạc ừ. đúng rồi mình thư cho một đường nữa rồi ok rồi mình thử sẽ gầy nắp lại ừ, đúng rồi à. rồi rất là tuyệt vời chúng ta sẽ có một uh, ly dạ. nước chanh dây giải nhiệt trong mùa hè nha rất là tuyệt vời đã hoàn chỉnh rồi nha bây giờ minh thư sẽ đổ ra ly nha rồi đổ ra tiên thưởng thức thử nha ừ. một ừ. ít thôi đúng rồi đây đây, đây quậy lên rồi, dạ, Minh Thư mời cả nhà nghe, Minh Thư mọi người nghe. Mời cả nhà. À, mời các thầy, các cô, các bạn, các ông, các bà, các cô chú nha. Dạ, Dùng nha, nha. uống dây với Minh Thư nha. Xin mời. Ừ, rất là ngon. Ừ. có tuyệt không? Tuyệt dư. Ừ. Rồi, tuyệt không thứ Wow, rất ngon đúng không? Dạ. Rồi, xin mời cả nhà nha. Nhà, yeah. rất cảm ơn cả nhà đã tham gia ủng hộ nha. Ừ chia sẻ comment phía bên dưới và đăng ký cho một lượt nha để xem được video hàng ngày nha mới nhất của Minh Thư phát hành nha sẽ không mất phí nha sẽ được ừ. xem video mà không mất phí không hoàn toàn thì không mất phí nha cả nhà rồi ừ. và sau đây à, Minh Thư xin chào và hẹn gặp lại xin chào mọi người nha xin chào mọi à, người, xin chào, mọi người. chào một tay nha vâng bye bye, bye, bye. xin chào chúc, chúc sức ngon. Ừ, yeah chúc sức